thánh thơ từ thiên đình bài số hai sáu chỉ trong năm này giảng lúc 5 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12 năm 2000 21 Con ơi cuộc sống trên thế gian này do trời định số nhưng đời tâm linh thì do người định trời không quyết được phận của con người cuộc sống giàu nghèo hay phận ăn xin đều do kiếp trước con đã tạo nên nếu người sanh ra từ trên thượng giới thì được làm người hưởng phước quyền uy giàu sang phú quý nhưng nếu không biết giữ phước của mình tạo đức tạo duyên giúp người cùng khổ thì khi chết đi con đà xuống dưới địa ngục cô hồn còn người nghèo đói là từ địa ngục chuyển kiếp mà nên do tu nhẫn nhục biết sửa tâm mình qua nhiều vạn kiếp nên được rước lên kiếp sống làm người nhưng vẫn phải chịu nghèo túng khó khăn để được tiếp tục tu lên từng giới của tin thánh trời cho nên thế giới kỳ này sạt phạt những kẻ sai lầm coi rẻ tâm linh là điều không thật nhưng mà trời phật đã cho cảnh tỉnh ai không tâm linh để đời bớt khổ thì nỗi thống khổ sẽ kéo dài dài chỉ trong năm nay một vài ngày tới thì con sẽ thấy không gian biến chuyển nỗi đau kinh hoàng ập xuống thế gian biến chủng Omicron đang đi vòng tròn xung quanh thế giới mở màn châu Phi đi qua châu Mỹ băng qua Bắc Hàn tạt vào châu Úc ghé thăm đại lục chẳng ngại Việt Nam gom kẻ vô thần không biết tâm linh vào nơi ngục tối để người biết tới tâm linh là thật không phải chuyện chơi số trời đã định con người thế giới buộc phải đến đi 3 phần dân số những người gục xuống do không định được tâm linh tâm hồn cho nên bị rơi vào cơ tận diệt điều ta cho biết là để thế nhân hãy phân định mình đâu là thiên đàng đâu nơi địa ngục cơ này đã tới chờ xem thank you